Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách à, đăng nhập vào Facebook để chúng ta có thể là cập nhật cái phiên bản à, tiếng Việt cho cái tựa game PUBG Mobile. Như các bạn đã biết thì cái game ờ, tựa game PUBG phiên bản Mobile tiếng Việt này ấy, thì nó sẽ có cái server đặt tại thị trường Việt Nam và nó cũng có sẽ có cái phiên bản cập nhật bằng tiếng Việt luôn uh, sẽ cái phiên bản này ấy, do cái nhà phát hành chính thức VNG VNG tại thị trường Việt Nam đó Vinagame đó thì thực ra Việt Nam cũng là một trong những thị trường khá là lớn được cộng đồng anh em game thủ chơi cái tựa game PUBG mobile này rất là nhiều cho nên là ừ, cái ờ, hãng hãng sản xuất Tencent này ấy, nó cũng sẽ hợp tác để có bản cập nhật tiếng Việt tại riêng cho một cái thị trường đó là thị trường Việt Nam thì các bạn à, sẽ cập nhật cái phiên bản này một cách đơn giản đó chính là các bạn sẽ login bằng bằng cái tài khoản Facebook của chúng các bạn các bạn hiểu chưa các bạn login bằng tài khoản Facebook khi các bạn login bằng tài khoản Facebook ấy thì nó sẽ tự động cập nhật còn đối với trường hợp nào mà các bạn đang sử dụng cái phiên bản dùng thử ấy các bạn biết phiên bản dùng thử không ạ phiên bản dùng thử ấy có nghĩa là cái tài khoản của bạn khi các bạn vào trong cái tựa game ấy trước đó ấy thì nó có một cái phiên bản đó chính là dùng thử dùng thử có một số bạn ấy dùng thử cái nick của chúng ta bây giờ các bạn muốn giữ lại cái nick đó thì các bạn cần phải làm thế nào có nghĩa là chúng ta sẽ phải login vào trong tài khoản Facebook ví dụ như các bạn ví dụ như giả sử đi cái tựa game của mình đang hiển thị ở đây đó chính là phiên bản dùng thử vậy các bạn chỉ cần in vào tài khoản Facebook thì các bạn sẽ giữ được cái tài khoản này và sau này có gì các bạn chỉ cần nó sẽ tự động nâng cấp lên phiên bản tiếng Việt chờ cập nhật mà thôi còn vào trong phần setting các bạn sẽ thấy ở trong phần basic này thì các bạn sẽ thấy là login bằng Facebook ở đây nó có có thể login bằng Twitter play game và tới này nó có một cái ứng dụng nữa đó chính là ứng dụng Zalo nó sẽ có thì các bạn sẽ chỉ cần uh, chú ý đến cái phần uh, link account này các bạn sẽ đăng nhập bằng Facebook như hiện tại của mình ấy đã đăng nhập bằng Facebook rồi thì mình không không cần đăng nhập nữa được chưa còn đối với trường hợp nào mà các bạn không chưa đăng nhập ấy thì các bạn có thể đăng nhập kích vào con cái Facebook này lúc in vào thì các bạn sẽ được nâng cấp lên cái tài khoản Facebook và lúc đó thì lúc đó thì các bạn sẽ có được một cái tài khoản uh, Facebook rồi thì nó sẽ tự động cập nhật lên cái phiên bản tiếng Việt Ờ, tại sao tại sao các bạn lại phải đăng nhập bằng Facebook mà không phải đăng nhập bằng các tài khoản khác đăng nhập bằng các tài khoản khác cũng được nhưng mà các bạn đăng nhập bằng các tài khoản khác thì nó sẽ không tự động cập nhật lên cái phiên bản tiếng Việt sau này nó nó có phát hành ra rồi ấy dạ cho nên là các bạn bắt buộc là các bạn phải ờ, đăng nhập bằng cái iCloud của Facebook và các bạn chỉ cần liên kết như thế rồi thì các bạn sẽ uh, thành công uh, thực ra thì cái vấn đề này mình cũng khuyến cáo với các bạn là các bạn nên đăng nhập Facebook của các bạn bằng một cái tài khoản Facebook um, cá nhân của các bạn được chưa nhưng theo mình ấy những tài khoản Facebook của các bạn quan trọng quá ấy, thì mình thường ấy mình mình mình sẽ không đăng nhập những tài khoản Facebook quan trọng của mình có nghĩa là nó liên quan đến cái cái cái cái cái tài khoản cực kỳ cá nhân của mình ấy Ni khi các bạn đăng nhập vào cái tựa game này các bạn cũng cần phải chú ý cho mình là bảo mật tài khoản Facebook của các bạn bằng cái hai lớp xác minh để cho nó đỡ bị uh, sau này ấy Ờ, tài khoản của chúng ta đỡ gặp rắc rối để xác nhận Thực ra khi các bạn cấp quyền cho một cái ứng dụng nào đó để đăng nhập vào trong cái tài khoản của chúng ta thì dĩ nhiên là các bạn đã uh, đã đã uh, trao cái thân của chúng ta cho một cái ứng dụng đó rồi đó các bạn như thế thì nó có thể là nó ảnh hưởng đến cái cái tài khoản của chúng ta sau này có gặp trục trặc gì đấy cho nên là thực sự những ứng dụng nào mà nó cần thiết thì các bạn mới có thể là login vào như chứ các bạn đã thấy là ở trên hiện tại có rất là nhiều người bị mất tài khoản Facebook đa số mọi người bị mất tài khoản Facebook hoặc là các bạn bị eh, kiểm soát thông tin thông tin cá nhân của các bạn ấy đa số là do các bạn login vào những ứng dụng lạ cho nên là các bạn cần phải chú ý cái vấn đề này thì chả đó các bạn khi các bạn login vào các bạn nhớ là bảo mật tài khoản Facebook của các bạn quan trọng vào hoặc là các bạn có thể tạo bằng một cái tài khoản uh, Facebook nhưng mà các bạn nhớ là xác minh rõ nhé dạ, để tránh gặp phải những tình trạng mà các bạn bị mất cái Facebook để mất tài khoản đó anh em cần phải chú ý nhé nhưng mà khi các bạn muốn có tiếng Việt đấy, các bạn phải login bằng Facebook cho mình nhé đó login bằng tài khoản Facebook yeah. Dạ. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi Vin và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.